chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh tiếng soi kèo cũng như là cái kênh tiếng bóng đá tiếng mới lập nhé đấy thì à, à như anh em đã biết thì tối hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai sẽ có rất nhiều trận đấu tại cái giải vô địch uh, quốc gia hàng đầu được diễn ra. Đó chính là trận đấu giữa uh, ở, ở giải uh, ngoại Anh này, gọi La Liga này, Bundesliga, Serie A cùng với League One này. Đấy, ngoài ra còn có giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha rồi uh, Hà Lan, nói chung là rất là nhiều luôn nha anh em. Đấy, thì uh, riêng tại ngoại Anh cái trận đấu giữa Southampton với thằng Tottenham diễn ra vào lúc 10 giờ tối nay, Tiến cũng đã lên video nhận định phân tích và đưa lên mã kèo cho anh em uh, uh, tham khảo rồi. Anh em có thể vào uh, cái kênh Tiến số kèo kèo để xem cái mã kèo này đấy và à, anh em đừng có quên là 9 giờ tối ngày hôm nay cũng sẽ có trận đấu giữa U20 UV Cách Tăng với U20 Iraq đây là cái trận chung kết của cái giải U20 châu Á được diễn ra vào ngày 18 tháng 3 này vào lúc 21 giờ tức là 9 giờ tối này đấy thì Tiến cũng đã lên video nhận định và phân tích cho anh em rồi à, anh em có thể vào để tham khảo về cái mã kèo này luôn nhá đấy cái trận chung kết này rất là hấp dẫn anh em anh em không thể bỏ lỡ cái trận đấu này nhá đấy thì quay lại với cái video này tiến sẽ nhận định tiếp tục cho anh em thêm một cái trận đấu à, tại ngoại anh nữa đó đó chính là cái trận đấu à, giữa chelsea với everton đây <coughs> thì trước khi mà mà tiến đưa cái mã kèo mà tiến chọn trong cái cuộc đấu này cuộc cái đấu đầu này này cũng như là đưa cái phân tích nhận định về cặp đấu này thì anh em hãy cùng tiến đi xem qua sơ về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra nhé đây thì anh em có thể thấy hiện tại nhà cái đánh giá Chelsea đội chủ nhà có uh, sẽ có cái tỷ lệ thắng trước cái thằng Everton rất là cao khi mà lần lượt đưa ra các cái mã kèo chấp 1.25 1 hòa 1.5 người nửa một này đấy rất là nhiều mã kèo luôn nha anh em thì ngoài ra mã kèo tài xỉu cũng có từ hai hòa cho đến uh, uh, 2.75 rồi mã kèo hiệp 1 kèo tài xỉu hiệp 1 đấy rất là nhiều mã kèo uh, còn có mã kèo tỷ số này nọ này đó thì uh, hiện tại tiếng nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm à, tiến lên video cho anh em trước một trước có trước uh, hiện tại là là, là uh, gần như là hơn một ngày luôn đấy anh em đấy vì tiến lên trước uh, từ nửa ngày đến một ngày trở lên thì mới có được cái đề xuất từ cái youtube thì anh em mới có thể tìm được những cái video nhận định mà tham khảo của tiến về cái trận đấu này để anh em xem nếu mà tiến lên cận giờ quá thì chắc chắn là anh em sẽ tìm không ra được những cái video của tiến đấy anh em phải nhớ cái điều đó nha thì một phần cũng là do tiến nhận định phân tích cái trận đấu này khá là sớm cho nên uh, những cái thông tin mà mà mà về đội hình chính thức cũng như là cái về lực lượng nó cũng uh, chưa có được ổn cho lắm đấy nên tiến chỉ nói với anh em những má kèo trên youtube tiến cho anh em hoàn toàn là tham khảo thôi đó vì tiến chưa có được cái thông tin nhiều về về cái uh, lực lượng đội hình ra sân này hay là cầu thủ nào chấn thương ra sao cái kiểu đấy thì uh, tuy tuy là gọi là cái đội hình uh, tuy là gọi là cái mã kèo tham khảo nhưng tiến vẫn là phân tích cũng như là nhận định và đưa lên mã kèo một cách mà nó chuẩn mực nhất cho anh em chứ không phải là đưa bừa đâu vậy nhé anh em à, và tiến cũng sẽ chia sẻ thắc mắc cho nhiều anh em à, thì có nhiều anh em hỏi tiến là à, ừ các mã kèo mà tiến bảo là cho trên nhóm á, là những mã kèo chuẩn rồi mã kèo à, à, chính xác tỷ lệ cao hay là à, vào nhóm của tiến là không thu lọc phí này nọ rồi nhưng mà có lấy lọc lá không thu phí nhưng mà có lấy lọc lá này nọ không thì tiến xin chia sẻ thẳng với anh em nhé thì riêng về cái vấn đề mà vào nhóm của tiến để nhận những cái mã kèo, mã kèo mà chuẩn tức là những mã kèo mà tiến đưa trên nhóm là trước giờ bóng lăn tầm 30 phút đến một tiếng đấy trước 30 phút đến một tiếng lúc đó thì có được những cái đội hình ra sân chính thức này rồi có được cái thông tin lực lượng về cầu thủ nào chấn thương cầu thủ nào có thể ra sân trong cái cuộc đấu đầu đó đó rồi chơi với sơ đồ nào rồi rồi các đội bóng nào mà cần điểm hơn đội bóng nào có quyết tâm cao hơn đấy thì lúc đó tiến mới phân tích cũng như nhận định lại cái trận đấu đó trước 30 phút đến một tiếng đấy vì có thông tin đầy đủ rồi đó lúc đó tiến sẽ nhận định lại và sẽ uh, lập tức đưa những mã kèo mà mà chuẩn nhất uh, về những cái cái uh, thời điểm đó cho anh em tham khảo ở trên nhóm đấy anh em thấy ok thì anh em vào cái mã kèo mà tiến đưa ra đó vì vậy vì vậy vì vậy mà mà tiến mới bảo là trên nhóm là những cái mã kèo đó nó chuẩn hơn khi mà tiến đưa trên youtube đơn giản vì trên youtube chưa có được nhiều cái thông tin trước cái giờ 45 như là Tiến đưa kèo trên nhóm anh em nhớ cái phần đó nhé đấy thì những anh em nào mà vào nhóm của Tiến Tiến cũng xin nhắc lại vào nhóm của Tiến hoàn toàn miễn phí Tiến sẽ không lấy phí nào từ anh em hết đó nhưng mà để vào nhóm của Tiến thì bắt buộc anh em phải có hai cái điều kiện thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu ít nhất cũng từ ờ, một củ đến hai củ ba củ trở lên đấy anh em phải có từ một hai ba củ trở lên đúng không anh em ít nhất cũng từ một củ trở lên đấy thì để có số vốn đó Tiến mới có thể dễ dàng chia kèo cho anh em nè cũng như là bảo anh em là để lại một ít để dằn vào mã kèo tỷ số cũng như là là à, về cầu thẻ kèo gung giữa chặn cái kiểu này nọ đấy chứ anh em mà cầm vài chấm cao vào nhóm thì thì nói thật là Tiến không có đường nào để à, giúp anh em hết không lẽ giờ tiến kêu anh em vào ừ hai ba trăm cái chặn này xong rồi dằn lại mã tỷ số hai ba trăm đấy chơi như vậy rồi thì trường nào mới có lãi đúng không anh em bởi vì anh em phải nhớ điều đó nhé có cái số vốn tối thiểu ít nhất cũng từ một hai củ trở lên đấy thì anh em hãy liên hệ cho tiến và điều kiện thứ hai là bắt buộc anh em phải có một cái trang chơi chung với tiến đấy anh em phải chơi cùng trang với tiến vì sao vì anh em chơi cùng trang với tiến tiến mới có thể dễ dàng mà mà à, đưa lên những cái mã kèo chuẩn nhất cũng như là tiến cũng chơi cùng trang với anh em tiến biết được những cái mã kèo đó với tỷ lệ ăn bao nhiêu rồi lên xuống như thế nào đấy lúc đó tiến sẽ gửi trực tiếp lên nhóm vì mình chơi cùng trang mà nắm bắt thông tin chung với nhau nên tiến mới dễ dàng đưa kèo lên nhóm cho anh em theo được đúng không anh em đấy thì anh em không có việc gì mà phải chơi bóng ngoài qua thầu qua cò hết đó nhiều anh em mà mà cầm vài trăm vào nhóm rồi uh, xin kèo để chơi bên ngoài cũng như là uh, cầm vài trăm vào suy nghĩ là sẽ uh, ăn lên vài củ vài chục củ thì cái chuyện nó không có đâu nha anh em đấy thì thì để vào nhóm của tiếng mà để lấy kèo đánh bên ngoài để làm gì anh em anh em chơi bóng ngoài qua thầu qua cò thì nó bị chịu thiệt rất là nhiều cũng như là bị uh, ảnh hưởng rất là nhiều về về cái cuộc sống anh em nè đó cũng như là về cái cái pháp luật của Việt Nam nó cũng đang me mấy thằng thòn thọt cầu ờ, thầu cò này nọ nhiều lắm em đấy như cái mã kèo mà tiến cho anh em trên trang này như mã kèo Chelsea bỏ 1.25 ăn 2.14 này đấy thì bên ngoài thầu cò nó vẫn cho anh em là cái mã kèo là 1.25 luôn nhưng nó chỉ cho anh em ăn cái mức là ăn 0.8 0.9 0.7 thôi đấy nó sẽ cắn lãi từ anh em anh em thua thì thì ờ, anh em mất mất lãi mất tiền nhưng mà nó vẫn có hoa hồng từ anh em nếu anh em thắng thì nó vẫn ờ, có lãi từ cái cái cái uh, những cái trận thắng của anh em đấy anh em chơi vậy chơi ngu rồi chỉ mất tiền ngu rồi chơi vậy là lấy làm gì đúng không đó nếu mà tiếng có nói gì mà mà có uh, ảnh hưởng đến anh em thì cho tiếng xin, xin lỗi nhé nhưng mà tiếng chỉ nói thật thôi đấy cho nên tốt nhất là cứ đạt được hai cái yêu cầu đó mà đặc biệt là những anh em mà đang thua tha sao bờ thật sự mà muốn vào nhóm của tiếng thì ít ít nhất phải đạt được hai cái yêu cầu đó thì thì anh em hãy liên hệ cho tiến tiến sẽ đưa tất cả vào nhóm miễn phí không có lấy phí gì từ anh em hết đấy còn nếu mà anh em không được không có hai cái yêu cầu đó thì tốt nhất anh em đừng có liên hệ cho tiếng làm gì hết mất thời gian của nhau thôi nhá <coughs> ok với những cái mã kèo hiện tại thì à, đa số là còn rất ít nha anh em vì hiện tại tiếng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi là tiếng nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm đấy và chắc chắn là trước giờ bóng lăn cũng như là ví dụ như cái trận đấu đấu này diễn ra vào lúc 0 giờ 30 khuya ngày 19 thì chắc chắn là uh, sáng hoặc trưa ngày 18 đó thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều mã kèo hơn cũng như là mã cầu thẻ rồi kèo gốc này nọ này đó đặc biệt là mã kèo gốc thì riêng cái trang của tiến thì rất là hay cho anh em về cái mã kèo gốc anh em nhớ nhá vì mã kèo gốc nó nó nó nó dễ sâu cũng như là cái tỷ lệ thắng nó cao hơn các cái mã chấp mã tài xỉu rất là nhiều đấy vì vậy mà uh, chắc chắn là vào ngày 18 sáng hoặc trưa 18 trước khi mà trận đấu này diễn ra một buổi khuya thì sẽ có nhiều mã kèo hơn chân trang đó vì tỷ nhận định trận đấu này sớm nên chỉ có bấy nhiêu mà thôi nên ờ, nhưng mà với bấy nhiêu mã kèo này tiến vẫn đưa ra những mã kèo mà phù hợp nhất cho anh em ờ, ờ, tham khảo nhé nhưng mà trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn thì anh em hãy cùng tiến đi qua cuộc phân tích cũng như là nhận định về cặp đấu này để uh, chúng ta có thể đưa ra những cái mã kèo mà mà nó ok nó chuẩn nhất đấy thì anh em có thấy này trên bảng xếp hạng hiện tại thì thằng Chelsea nó đang có được 37 điểm sau 26 vòng đấu với 10 thắng 7 hòa và 9 thất bại có được 27 bàn thắng và 26 bàn thua đó thì cái vị trí đứng vị trí đứng của cái thằng Chelsea hiện tại trên bảng xếp hạng thì à, nó vẫn còn khả năng vẫn còn khả năng để cạnh tranh cái à, top 5 của à, ngoại hạng Anh cũng như là cái vị trí ở top 6 nha anh em đấy nếu mà top 5 ngoại hạng Anh thì thì có thể giành được một cái vé mà giữ vòng sơ loại cúp C1 đấy còn ở vị trí top 6 thì sẽ có một cái vé mà giữ cúp C2 châu Âu thì với với cái số điểm của thằng Chelsea hiện tại chỉ kém top 5 và top 6 lần lượt là từ uh, ờ, 5 đến 7 điểm mà thôi mà phía trước ngoại hạng Anh còn đến 11 ờ, 12 vòng đấu nữa đấy thì mọi cơ hội vẫn còn với thằng Chelsea nếu như mà nó biết tận dụng tốt những cái uh, cơ hội vào những trận đấu phía trước đấy còn về cái thằng Everton thì đang có được 25 điểm sau 27 vòng đấu và xếp ở thứ hạng 15 bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 6 thắng 7 hòa 14 thua ghi được 20 bàn thắng và để thủng lưới 38 bàn này đấy thì cái vị trí của thằng Everton hiện tại thì nó cũng đang rất là nguy hiểm nha anh em Nifty nó đứng ở vị trí 15 à, ờ, cách cái nhóm gớt hạng đến uh, bậc nhưng mà cái vị trí uh, gớt hạn nhóm cầm đỏ anh em xem này ở vị trí thấp nhất là 20 là Samton cũng chỉ kém cái thằng Everton này với 3 điểm cách biệt mà thôi dù cho cách biệt đến 6 bậc trên bảng xếp hạng đấy còn thằng Bournemouth ở vị trí thứ 18 cũng chỉ đang thua kém cái thằng Everton một điểm mà thôi đó thì mọi cái cái uh, nguy hiểm vẫn còn đó đối với Everton cũng như là cái thằng Leicester, West Ham hay là Nottingham Forest này rồi Wonwer rồi System Ballet từ vị trí thứ 12 đổ xuống thì đều có thể gất hạn nha anh em đấy và cái giai đoạn ngoại anh ở giai đoạn lượt về này ở cuối mùa giải này đang rất là hấp dẫn luôn nên các trận đấu này anh em không thể bỏ lỡ nha đó thì anh em hãy cùng tiến xem qua thêm về cái phong độ của hai cặp đấu này nha đây trước tiên thì trước tiên thì anh em xem về cái đội chủ nhà Chelsea này đó sau khi mà trải qua cái giai đoạn mà ba trận hòa liên tiếp rồi sau đó là ba trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường thì thằng Chelsea ở ba trận gần nhất trên mọi đấu trường gần đây thì Chelsea thi đấu rất là tốt anh em có hai chiến thắng tại ngoại hạng Anh này đó cùng với đó là một chiến thắng uh, trước Dortmund ở cái trận lượt về và giành cái vé vé vào cái vòng uh, trong của cúp C1 châu Âu đấy thì anh em có đã thấy Chelsea sau khi mà trải qua 3 trận thua này thì có một cái chiến thắng là 1-0 trên sân nhà trước thằng Leeds này, tại ngoại hạng Anh này. Tiếp theo đó là chiến thắng 2-0 trước Dortmund tại C1 ở lượt về. Đó, và gần đây nhất thì thằng Chelsea lại có chiến thắng 3-1 trên sân nhà của cái thằng Leicester. Đấy, có, thì có một cái phong độ phải nói là rất là tốt dành cho Chelsea anh em còn về đội khách Everton thì Everton sau 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường Everton chỉ có được 3 chiến thắng một hòa và phải nhận đến 6 thất bại này và ở hai trận gần nhất thì Everton cũng làm khá là tốt nha anh em khi mà có được một trận hòa hai đều trước Nottingham Forest và mới đây nhất là cái chiến thắng 1-0 trước cái thằng Benford ngay trên sân nhà đấy và anh em hãy cùng tiến xem qua về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội này đấy Riêng trên sân nhà thì Chelsea ở hai trận gần đây đều có được ờ, hai chiến thắng trước Leeds với Dortmund và hai chiến thắng này đều ờ, giữ sạch lưới trước mọi đối thủ nha anh em. Đó. Còn về cái thằng Everton thì ờ, cái phong độ sân khách của thằng này khá là tệ luôn. Khi mà trải qua 5 trận gần nhất thì nó có đến 4 thất bại và gần nhất là một cái trận hòa hai đều. Đó, và trong đó có ba trận là nó không có được bàn thắng anh em và thủng lưới cái hàng thủ này chơi rất là tệ để thủng lưới rất là nhiều luôn như trận 3-1 trước uh, MU này rồi thua 2-0 trước uh, West Ham này rồi thua 2-0 trước Liverpool rồi 4-0 trước cái thằng Arsenal này đấy mới nhất thì trận hòa với Nottingham Forest thì cái thằng Everton cũng đã đẩy thủng lưới đến hai bàn đó một cái hàng thủ rất là tệ luôn còn xét về sân nhà thằng Chelsea mà xét về tổng thể 5 trận gần nhất thì Chelsea cũng có đến 3 chiến thắng một trận hòa và chỉ phải nhận một thất bại trước Southampton thôi đấy và trong lịch sử đối đầu thì ờ, Chelsea cũng có được hai chiến thắng một trận hòa và chỉ nhận một thất bại trước ờ, Everton thì mới tay nhất ở cái trận lượt đi ở giải Ngoại hạng Anh mùa này thì Chelsea cũng đã xuất sắc đánh bại được Everton với tỷ số 1-0. Đây, tiến cho anh em xem này. Ở cái trận lượt đi mùa giải này thì thì Chelsea cũng với cái mã kèo chấp là một hòa cả trận này. À, Chelsea thắng 1-0 thì tuy thắng trận ở cái à, à, trận đấu đầu này nhưng mà về cái à, tỷ lệ kèo thì à, về kèo này thì nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo à, là Chelsea chấp khá là cao, chấp một hòa trước Everton nhé anh em. Thế trận này thì anh em cũng đã hòa kèo. Đấy, tuy Chelsea chiến thắng nha. Thì anh em hãy xem qua về cái thông số của trận lượt đi này. Chelsea kiểm soát bóng đến 63%, vượt trội rất là nhiều so với cái thằng tên khi mà chỉ có 37% thôi. Đó trong khi đó mà thằng tên nó được thi đấu trên sân nhà nữa nè Nhưng nó uh, bị bị à, Chelsea kiểm soát bóng rất là rất rất là tốt luôn. Đấy. Chelsea có đến 15 à, cái pha dứt điểm này, trong đó có 6 pha trúng đích này. Còn với tên chỉ là 8 mà thôi. Đấy, gấp đôi cái số lần dứt điểm luôn còn về cái trận đấu này thì cái, cái các cái quả phạt góc xuất hiện rất là nhiều anh em có đến 20 quả phạt góc trong cái trận đấu này luôn đó trong đó có 16 góc cho Chelsea và 4 góc cho Southampton một cái uh, tỷ, tỷ tỷ số ra về cái góc rất là cao vì cái trận đấu này thì thì chắc chắn là tiến sẽ ưu tiên cho anh em về cái mã kèo góc nha đấy thì uh, với những gì mà Tiến đã phân tích vừa rồi cũng như là cái mã kèo mà nhà cái đưa ra thì điểm hiện tại đây hiện tại thì Tiến đã bảo rồi là lên video khá là sớm nên chưa anh em chưa có thấy được cái mã kèo gốc cũng như là mã kèo thẻ đâu nhưng mà vào ngày à, à, sáng hoặc trưa ngày 18 chắc chắn là sẽ có mã kèo gốc với cầu với mã kèo thẻ cho anh em chơi nhưng mà à, Tiến vẫn đưa lên những mã kèo trước cho anh em tham khảo nhé đây thì với những gì mà Tiến đã phân tích Tiến sẽ cho anh em hai mã kèo trong cái cuộc đối đầu này trước tiên là anh em vào cái mã kèo Chelsea cho Tiến Chelsea <coughs> chấp 1 ft này đó đây là kèo chấp cả chặn nha anh em kèo chấp chặn này còn thứ hai là anh em vào cho tiếng cái mã kèo gốc nhá kèo gốc 9.5 ft này ok thì với những mã kèo hiện tại tuy chưa có được kèo gốc nhưng chắc chắn là nhà cái sẽ đánh giá cái trận đấu này sẽ có mã kèo gốc tổng là 9 hòa cho đến 9.5 đó thì với hai cái mã kèo gốc đó anh em có thể vào mã kèo tài cho tiếng nha đây tài gốc tại góc 9.5 eh, cả chặn anh em đây đó thì tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo duy nhất trong cái cuộc đấu đầu này đó Chelsea chấp 1 với bỏ 1 ăn 0.80 ờ, này cùng với mã kèo góc 9.5. Ok thì đây là hai cái mã kèo mà Tiến đã đưa ra cho anh em tham khảo trong cái cuộc đấu đầu này. Nếu mà anh em thấy trùng máu hợp ý với Tiến thì anh em cứ vào nhé. Còn không thì thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc là à, xem như là tham khảo để biết thêm những cái thông tin về cái trận đấu này thôi. Đấy thì những mã kèo này là tiến đã nói từ ờ, sớm từ video đầu rồi là là tiến nhận định cho anh em khá là sớm đấy còn muốn những cái mã kèo chuẩn hơn nếu mà trước cho bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng khi mà có những gì thay đổi ờ, cũng như là cầu thủ ra sân hay cầu thủ nào chấn thương chế sơ đồ gì các kiểu thì thì lúc đó tiến sẽ đẩy lại các mã kèo lên nhóm cho anh em theo đó ok thì nhắc lại một lần nữa những anh em nào mà đang thua tha sao bờ mà muốn gỡ gạt muốn vào nhóm cùng đi với tiến ở chặng đường phía trước thì cứ uh, liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc cái telegram tiến có để ở phía dưới màn hình trong cái góc video này đấy thì nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí nào từ anh em hết chỉ cần anh em đạt đủ hai cái điều kiện để vào nhóm thôi thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn uh, ít nhất tối thiểu cũng từ một củ hai củ trở lên đó anh em nhớ nha thứ hai là anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online là internet banking nói chung anh em có có một cái ngân hàng ngân hàng mà anh em có xài chuyển khoản online anh em mới có thể tạo được một cái trang chơi cũng như là nạp vốn vào à, và cũng như là anh em có lãi anh em sẽ rút cái vốn đó về cái số tài khoản của anh em đấy anh em đủ hai cái điều kiện đó thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ không thu phí vào nhóm của anh em anh em nhớ nha ok thì cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ xin kết thúc cái video này tại đây à, và anh em cũng đừng quên đừng, có quên là để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo cũng như là kênh uh, tiếng bóng đá thì cái tên tiếng bóng đá này cũng là cái kênh mà tiếng mới lập cái đây không bao lâu hết nên nó chưa có được cái đề xuất từ cái youtube anh em nên anh em muốn tìm được cái kênh nhỏ này của tiếng anh em cứ gõ cái tên miền của nó là tiếng bóng đá 68 đây anh em ấn vào cái thanh công cụ tìm kiếm này anh em gõ tiếng bóng đá 68 là nó sẽ ra nhá đấy ok thì tiếng cũng xin cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư